anh em theo style thanh lịch trưởng thành của tôi ơi Mùa đông đã đến gần kề rồi Mà mấy ông vẫn chưa mua đồ đi chơi với gấu à Vậy thì để tôi cho mấy ông xem vài bộ nha Ok vào việc luôn nha Và đây như mọi người đã thấy là biết hãng nào rồi đúng không Đầu tiên là một chiếc polo dệt kim màu đỏ mận khá là formal Đi chung là một chiếc quần tây caro nhỏ xíu mình sẽ mang loafer cho set này trước vì muốn giữ nguyên vẹn sự lịch sự và sang trọng cho cả bộ đồ. Set 2 sẽ bớt nghiêm túc hơn xíu với polo vải cá sấu, quần tây trơn và một đôi sneaker. Mọi người thấy không, chỉ cần thay đổi một xíu là ra một set năng động hơn hẳn. Phải công nhận màu của set này nhìn Noel thật mọi người ạ. À. Và cuối cùng là một chiếc sơ mi cực kỳ cực kỳ Christmas luôn mọi người. Một chiếc jean và một đôi boots cao như đôi guốc. Tôi là tôi tâm đắc set này thiệt sự mọi người ơi. Vừa đơn giản, vừa nam tính mà lại vừa Noel nữa chứ. Duyệt luôn nha. <laughs> Đi chơi Noel, mặc gì để bọn con gái há hốc mồm đi bán Một chiếc áo sweater, form rộng, chất thun nỉ co giãn cực kỳ thoải mái. Quần ống xuống tôn dáng, cao thấp, béo gầy đều phù hợp. Và đương nhiên là không thể thiếu một đôi Air Force One chiều cao. Vòng và túi đeo sẽ khiến bạn tự tin hơn trong mắt bạn bè nhé. Cùng ra phố nào. Và đẹp hơn để thành công hơn. Lại một pha ngáo giá đến từ một doanh nghiệp bán quần áo. Anh em chắc ai cũng biết cái bên làm quần rẻ vô địch mà siêu ngon này rồi đúng không? Tôi thắc mắc liệu áo họ làm có chất lượng thế không? Nhân tiện đang thiếu áo nỉ, tôi làm ngay một đôi về test cho anh em xem. Bèo phết còn chưa đến hai lốp, thiết kế nó là áo cổ cao có zip. Cái chất nỉ này mềm và dày ổn phết. Tôi tậu một cái màu xám một cái màu xám rêu. Nói chung là cả hai màu thì đều dễ mặc, nhưng tôi phát hiện bên trong còn là nỉ bông cơ. Mặc lên tí mà nóng hết cả người. Quả này mùa đông uy tín đấy. Anh em có thể kéo zip xuống để làm cổ áo. Áo này phối với quần Âu cho ra một cái vibe nó nhẹ nhàng tình cảm hoặc là phối cùng cùng jeans nhìn nó bụi bậm năng động hơn cũng ok Nhìn chung với đầu một mà được quả áo thế này thì chắc mỗi chỗ này có Vừa bèo vừa ấm, quất được anh em ạ Rủ bạn bè đi Đà Lạt là phải sáng rủ, chiều đi liền Thế nó mới nhanh gọn được Thế thì mình phải lên một cái outfit đẹp để đi Đà Lạt với bạn bè thôi đúng không? Đầu tiên mình sẽ chọn một chiếc quần jean đến từ Snazi Quần này ở bên Snazi trông khá là đẹp Trông nó có vẻ như là một cái quần ống loe Nhưng mà nó không phải là một cái quần ống loe Vậy nó là quần gì? Quần ống thẳng À, à. Quần xong rồi thì mình phải có áo chứ đúng không? ba cái áo này mỗi cái hơn một lít áo không trơn vải dày dặn mịn mà mang chất lượng của những chiếc áo hơn 2 lít nhìn đơn giản như này không là nó đủ đẹp rồi nhưng mà có lẽ là thời tiết đà lạt nó sẽ lạnh đấy thì chỉ cần mặc thêm áo khoác thôi một là mình mang Chelsea boot, hai là mình sẽ mang sneaker. Hình như là chiếc quần này với Chelsea boot sinh ra là dành cho nhau hay sao ấy. Mình cảm thấy nó hơi bị đẹp luôn ấy. Các bạn có thấy vậy không? Mình bắt đầu khá là thích cái mẫu quần này bên Snazi rồi đấy. Mang sneaker hay là Chelsea boot nó cũng rất là đẹp. Bây giờ thì cùng mình đi Đà Lạt thôi nào, đúng không? Các bạn nam đi mặc gì ở buổi hẹn đầu tiên để gây được ấn tượng với crush? Để gây đến tượng với crush thì bạn phải là người có khuôn mặt trước đã. Nếu không thì cứ mặc đơn giản như mình cũng được. Một chiếc quần áo form baggy sẽ trông bạn gọn gàng và chỉnh chu hơn đấy. Và nhớ là đừng mặc quần short nhá. Và tất nhiên là không thể mặc chiếc áo ba lỗ này để có thể đi hẹn hò một buổi quan trọng như thế được. Áo polo trắng nhất định phải là màu trắng nha. Vì đơn giản, màu trắng sẽ khiến cho crush cảm thấy bạn là một người an toàn và gần gũi. Đây là cái buổi hẹn đầu tiên cực kỳ quan trọng nên trước mắt bạn phải thơm đã. Ok, tiếp theo thì mình sẽ đeo một chiếc đồng hồ. Một chiếc đồng hồ vừa là điểm nhấn cho outfit, vừa khiến cho crush cảm thấy bạn là một người chú trọng đến thời gian. Cái này là chị em hay để ý lắm nhá. Cuối cùng là đi một đôi Chelsea boot hay là sneaker trắng nhở? Mình nghĩ là đi đôi này sẽ trông hợp hơn đấy. Và như vậy là chúng ta đã có một outfit để đi chơi với crush rồi. Giờ thì đi thôi. Các bạn nam chuẩn bị có một buổi hẹn hò đầu tiên thì mình mặc như thế nào để có thể gây được ấn tượng tốt đây? Các bạn định ăn mặc như thế này hả? đừng có mà sai lầm nha người ta chê các bạn đó ít nhất thì phải chuẩn bị cho mình một chiếc quần âu chứ đi kèm với đó là một chiếc áo sơ mi có thể là màu đen hoặc là màu trắng chẳng hạn cả hai đều rất là tinh tế và đẹp luôn nhưng mà mình sẽ chọn màu đen để nó trông liền mạch với cái outfit của mình thêm một cái đôi giày chân kia màu đen nữa cao lắm nha kết hợp tất cả mọi thứ lại với nhau thì chúng ta đã có một cái outfit thật là bí ẩn đúng không nhưng mà vẫn chưa đủ đâu nha tay nó vẫn còn trống trải nè thế thì tại sao chúng ta không mang theo đồng hồ để thể hiện bản thân của mình là một người biết quản lý thời gian Why not? Một chiếc đồng hồ trẻ trung sang trọng đến từ một thương hiệu của Việt Nam, Canon. Với một cái tên dân gian thuần Việt hơn là cũ non, đã từng xuất hiện trên chương trình Sắp Tanh Việt Nam. Họ đã mang đến cho người Việt một thiết kế trẻ trung nhưng vẫn có phần sang chảnh ở trong đó. Tụi mình trải nghiệm thử nha. Watch on my wrist, but I want that dime Niggas talk crazy when I pull up inside Mile high, run that shit back, bitch, I'm stylish Black talk big t Một tình mong ước mai mai gặp đi trong tâm trí anh từng ngày anh biết Mùa Noel cũng sắp đến rồi anh em đã sắm cho mình đồ đông chưa nào? Nếu chưa thì hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em hai bộ đồ đông siêu ấm không sợ mưa gió luôn nha. Và đây là hai set đồ đến từ nhà Bilusuri. Bộ đầu chất liệu nỉ mịn màng sờ cực thích, được trang bị khóa kéo khắc tên thương hiệu nhìn đẳng cấp, kéo mượt lắm anh em. Túi áo và túi quần có trang bị dây kéo giúp anh em đựng đồ không lo rớt. Ta nói bộ này mặc ấm thì thôi rồi luôn, còn hơn cả người yêu ôm. Bộ tiếp theo là chất liệu gió chống nước xương xương cũng được trang bị bộ khóa kéo túi giống như bộ nỉ. Có lót gòn ở cổ áo giúp đứng phơm và ấm hơn khi đi chơi đêm về khuya mùa Noel này hoặc là đi lên Đà Lạt là bất chấp thời tiết luôn giờ thì sẽ lên đồ cùng hai bộ này xem thế nào nhé đầu tiên là bộ nỉ lên phơm nét căng luôn nha anh em hai cái bo chùm tay được phối rất là thời trang nha cảm nhận khi mặc phơm dáng rất đẹp kiểu sport sang chảnh giống như cái tên Bilusuri vậy đó tiếp theo là bộ gió phơm dáng thì cũng không khác gì mấy chỉ khác là chất liệu gió thôi và cái màu đen này mặc có vẻ nhìn ngầu hơn đó anh em nói chung cả hai bộ vải mặc thoải mái không ngứa hay hầm nhưng khuyến cáo anh em không mặc vào trời nóng nhé nếu mà còn vân vân một trong hai bộ này thì tôi khuyên anh em hốt cả hai bộ đỡ suy nghĩ